Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh youtube của Mai Tấn Vũ Thì vừa qua Vũ có làm một cái video nói về một tựa game là Step Hero Thì Vũ thấy là có rất nhiều người quan tâm về cái dự án này Và Vũ thấy là lượt view tăng đột biến luôn Và Vũ rất vui vì điều này Vũ rất vui vì những điều mà Vũ đã làm video Vũ review cho tất cả các anh chị và được tất cả các anh chị và các bạn đón nhận Vũ rất cảm ơn tất cả anh chị và các bạn Thì trong cái video vừa rồi á Khi mà Vũ chia sẻ trên kênh youtube của Vũ á thì cái câu hỏi mà Vũ được hỏi nhiều nhất là làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu cái con game này và làm thế nào để chúng ta có thể là mua được cái đồng token hero này à, gọi là sớm nhất sớm nhất có thể đồng ý nào thì hôm trong video này vũ sẽ giải đáp cái ờ, thắc mắc của tất cả anh chị và các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể mua được cái đồng token hero này một cách sớm nhất và vũ chia sẻ ở đây thì trong phạm vi của vũ là vũ biết thôi đồng ý nào và vũ muốn chia sẻ chi tiết nhất những gì mà vũ hiểu về cái cách mua cũng như là cái về cái dự án này và đây vũ cũng nói luôn video này mang tính chất là thông tin thôi chỉ đưa lại thông tin cho tất cả anh chị và các bạn thôi đây không phải là lời khuyên đầu tư như tất cả anh chị và bạn vũ nhắc lại luôn đây không phải là lời khuyên đầu tư vì cái việc à, đôi lúc vũ đánh giá con game này vì sao ạ vì nó đẹp đồ họa ok và vũ thấy được trong cái NFT game vũ thấy vũ tìm hiểu rất nhiều dự án thì vũ thấy dự án này nó khá là đẹp cái con game nó thế rất là đẹp và vũ bị hút bởi nó và vũ có một cái ấn tượng tốt về cái con game này nên là vì thế vũ muốn review về cái con game này đúng không và vũ và chắc chắn rằng khi đầu tư á, cái việc mà game đẹp thôi á, đồ họa đẹp thôi á, nó không quyết định được rằng là cái game này cái token này nó có thành công hay không nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa đúng không nào ngoài cái việc mà game là đẹp rồi còn quan trọng nhất là đội ngũ phát hành game đội ngũ phát triển game đội dev những cái đồng đội dev hoặc là những cái uh, cộng đồng có hưởng ứng cái game này không đội dev làm việc có tích cực hay không và đội đội ngũ của đội ngũ khi mà uh, marketing đó, đội ngũ marketing đó, marketing có tốt về dự án này không thật sự nó phụ khi mà để một dự án thành công đó, nó phụ thuộc rất nhiều các yếu tố đúng không nào đấy nhưng mà vũ cũng mong rằng những cái dự những dự, cái dự án này á, nó sẽ thành công được nào vì vũ cũng rất là người rất thích chơi game và vũ thích rằng là khi mà cái dự án này thành công thì chúng ta cùng có thể được trải nghiệm được những cái game này đồng ý nào thì hôm nay vũ sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn bốn cái cách mà để chúng ta có thể mua được cái đồng token này một cách là mua được một cái đồng token hero này sớm nhất nha tất cả anh chị và các bạn ok được nào và đồng ý quan điểm nào trước khi vào video thì vũ muốn mong rằng vũ nhắc lại cho tất cả anh chị biết rằng là đây không phải lời khuyên đầu tư đấy đây chỉ là mục đích thông tin thôi vì sao ạ à? vì mỗi anh chị và các bạn á khi mà dù anh chị và các bạn có đầu tư có đem ra lợi nhuận đi chăng nữa đúng nào thì chưa đưa vũ chưa chắc chắn vũ sẽ không nhận được số tiền đó rồi đúng nào và dù anh chị có cho đi nữa thì vũ cũng không có nhận không có lấy không dám lấy cái số tiền đó đâu ạ à. ok đồng ý nào thì trước trước tiên á để mà đi vào video thì Vũ muốn nói về cái cái đồng token này trước cái lượng token này hôm bữa cái bọn về cái bản token Numic này nè thì không biết là các bạn gì đã coi kỹ chưa nhưng hôm nay hình như Vũ đã thấy rằng có một số cập nhật về cái bản token Numic này rồi có phải là không biết là vừa rồi hôm bữa là Vũ có lấy thông tin sai không hay là do là có một số thay đổi về cái việc mua về cái việc mở bản hay là một cái số yếu tố nào đó nó quyết định về cái đồng token này thì đây là do bên ờ, đội đội ngũ phát hành game thôi hoặc là hoặc là bên đội dev thôi tất cả anh chị bạn đấy thì uh, tổng cung tổng cái lượng số lượng token á, mà có thể mình có là 100 triệu đúng không nè trăm đúng rồi 100 triệu đầu token như vậy thì Vũ có làm ra cái bảng như vậy rồi ok không nào anh chị có thể thấy nè Vũ sẽ tí nữa Vũ sẽ giải thích cái bảng này như, như ra sao và Vũ sẽ hướng là mình sẽ Vũ sẽ mình sẽ phân tích được là làm thế nào thì chúng ta mua được tối đa bao nhiêu trong cái vòng đó và số lượng token bao nhiêu để chúng ta mua được ở cái vòng đó đồng ý không nào đấy thì uh, về cái mảng social á, vừa rồi trong cái video trước video này nè Vũ cũng đã phân tích về cái việc social rồi thì trong video đó là ngày 29 hôm nay là ngày 31 sau 2 ngày Vũ review lại cái cái game này thì cái lượng uh, follow của từng cái social nó tăng rất là đột biến nha tất cả anh chị điều này chứng tỏ là điều gì dạ vũ nghĩ rằng cái game này cũng đang có một sức ảnh hưởng gì đó với cộng đồng đúng nào đấy điều đầu tiên về Twitter vào cái ngày buổi làm á, thì đang là 1 bảy thì hôm nay đã lên 9.000 mấy rồi không biết nó đã hơn chưa đây nè về Twitter đây nè đúng không đã hơn 10.400 người rồi các bạn anh chị Vũ cập nhật hơi sớm hơn một chút để mà Vũ làm video này cho tất cả anh chị bạn về cái Telegram Telegram đã hơn 8.000 người rồi Telegram là channel nè đúng không còn cái này là về à, nhóm chat nè 10.000 người rồi 10.000 hơn à, cái này hơn 8.000 người rồi là cái sức tăng trưởng cực kỳ nhanh nha tất cả anh chị và các bạn cực kỳ nhanh và Vũ thấy rằng là chỉ sau 2 ngày thôi nó tăng đang rất đục biển rồi nhưng tới ngày 15 tháng 8 thì bắt đầu mới à, cái IDO này bắt đầu mới được mở bản ra thì không biết là 15 ngày sắp tới thì cái dự án game này cái lượng người follow nó có tăng đột biến nữa hay không hay là nó vẫn chỉ như vậy thì chúng ta cùng chờ đợi trong những ngày tới nha vì vụ thấy là cái dự án này cũng có rất nhiều đội nhóm Telegram cũng đã nhắc về cái dự án này rồi thì không biết rằng là cái dự án này nó sẽ thành công như thế nào thì chúng ta cùng chờ đợi nha tất cả anh chị và bạn à, bởi vì con con game này quá đẹp đi và cũng muốn rằng nó phải ra game ra game luôn để chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm cái game này vì quyết mỗi cái game như vậy phải có một cái đồng token để chúng ta sử dụng trong game thì tất cả anh chị nếu mà đã tìm hiểu rồi vũ không vũ không muốn nói lại lần nữa nếu đã tìm hiểu về những dự án NFT rồi thì mỗi con game như vậy sẽ có một cái đồng token riêng và đang cái trend như vậy thì cái vũ thấy những cái đồng token đó tất cả anh chị có thể là tùy vào mỗi người chọn vị thế như thế nào ví dụ là người cày game để ra tiền hay là một nhà đầu tư hay là chỉ là một người review game thôi hả giống như hay là một youtuber chẳng hạn review về con game này thôi đồng ý nào quan trọng là vị thế mỗi người như thế nào ok thì à, vũ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị về vào luôn bốn cách như vậy nha cái việc đầu tiên khi mà vũ đọc ở trên cái twitter của cái à, step hero này á thì uh, họ sẽ mở bán ở trên LZ Bắc tất cả chị Lăng Dôn Bắc này đúng nào thì cái cái dự án này sẽ được mở bán IDO ở trên Lăng Dôn hả ta đúng không ở trên Lăng Dôn thấy đây đây là cách này sẽ được mở bán ở trên Lăng Dôn và Lăng Dôn Lăng Dôn Bắc đúng không? ok và hôm nay vụ rồi vụ đã và đây là bốn cách mà vụ đã tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và bạn à, thấy được cách rõ ràng hơn đây là bốn cách mà chúng ta có thể tham gia được mua được cái IDO ở vòng ở ờ, của của step hero nha tất cả anh chị và bạn đây là vòng 1 thì chúng ta sẽ bằng mua bằng cách là lock cái token LZ này để nhận cái vé may mắn và kết quả may mắn sẽ được công bố trước giờ IDO tại LZ Park thứ ờ, ok nghĩa là sao ạ à? đây là vũ sẽ giải thích nào thì giống như là khi mà chúng ta họ có nói rất là rõ ở đây là mỗi một cái vé giống như mà chúng ta mua cái vé trúng thưởng gì mua cái vé số vậy á thì sổ số mà chúng chúng chúng thì chúng ta sẽ được mua đồng biểu nào thì cái giá của nó thì dao động bây giờ ví dụ bây giờ là 100 đồng token như vậy 100 đồng token LZ như vậy á thì sẽ được một vé và 100 đồng token như vậy đâu đó khoảng bây giờ giá hiện tại nha đang là khoảng gần sắp xỉ 2 đô thì 100 vé như vậy á 100 cái đồng 100 cái lời LZ như vậy á, thì sẽ đâu đó là 200 đô một cái vé như vậy đồng ý nào có rất nhiều anh chị ví dụ mua một mà cao nhất á, là sẽ được maximum là lóc 10 1.000 đồng lời lời LZ này được nào và được 10 vé được nào và khi mà maximum được một đồng 10 vé như vậy á một địa chỉ có thể bị khóa tương đương với 10 vé ok được nào thì maximum của một cái ví chúng ta mua được á là mua được 10 vé thôi và tương đương với 1.000 đồng lock LZ vậy chúng ta sẽ lốc vào được nào và giống như chúng ta mua thì sổ số vậy và khi mà chúng ta mua được á thì uh, uh, chúng ta có cơ hội để trúng vì sao ạ có người á, mua một vé thôi cũng trúng rồi nhưng có người mua 10 vé không trúng cái vé nào cả điều đó điều rất bình thường nha tất cả anh chị nhưng mà có người mua 10 vé nhưng mà trúng hai ba vé bốn năm vé thậm chí là bảy tám vé luôn tỷ lệ trúng cực kỳ cao luôn cũng có luôn ok không nào đó và đây là cách mà hướng dẫn nè vũ thấy ra rất chi tiết rồi anh chị nào mà chưa biết cách sử dụng á à, chưa biết cách lóc như thế nào á vũ sẽ hướng dẫn vũ sẽ để lại cái đường link phía bên dưới và anh chị cùng làm theo thôi ok nào cái cách thứ hai á, là chúng ta dành cho những thành viên của uh, à, LZ uh, à, của Lăng Zone thì Lăng Zone bánh mì và Mayo thì uh, đây là cấp cái bun thanh khoản để và và farm tại cái uh, LZ bun và để được là thành viên của nhóm trên được nào thì chúng ta cứ add cái cặp LZB BUSD cho cái LZ Club LZ USDC cho bánh mì LZ USDT cho Major Capital Mayo Club và số lượng cái này là chưa có rõ ràng chưa có rõ là số lượng bao nhiêu và cần phải đợi thêm thông tin từ bên bên lăng vô nữa và cái thứ ba là chúng ta tham gia làm whitelist của Langzone đã được chọn ngẫu nhiên và và những cái này sẽ được công bố trước khi mà mở bán IDO vào ngày 15 tháng 8 nha tất cả gì và các bạn thì à, cái này à, đã công bố ở trên đây rồi này hồi nãy Vũ có thể thấy để Vũ tìm nha Ok đây là các bước chi tiết được nào đây là các bước chi tiết để chúng ta có thể làm uh, để chúng ta có thể làm cái uh, uh, whitelist đăng ký whitelist để chúng ta có thể làm là cái đây cái này nè được nào Vũ sẽ để lại đây là Vũ sẽ nói sơ qua nha đầu tiên chúng ta vào cái trang web này đồng ý nào chúng ta là đăng ký tài khoản của chúng ta điều nào và mỗi cái ví như vậy á, sẽ được vào một cái địa chỉ vì một địa chỉ mail thôi đồng ý nào sau khi chúng ta vào đây là chúng ta bấm chữ sign up đó là sign up chúng ta đăng ký điền email của tất cả anh chị và các bạn rồi uh, email rồi xong mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu lại một lần nữa là chúng ta có thể là đăng ký xong rồi sau khi đăng ký xong thì chúng ta hãy à, connect lại cái ví của chúng ta đồng ý nào connect lại cái ví của chúng ta ví dụ nha cụ bấm cái này đi cụ sẽ bấm là sai ốc nha mai tuấn vũ 265 đi chẳng hạn a cộng gmail.com đi rồi bắt password và mỗi cái ví như vậy thì chúng ta chỉ được làm một tài khoản thôi nha tất cả anh chị và bạn đây mình bấm sign up mình đợi một chút nha đó sau khi sign up xong rồi thì chúng ta bấm connect connect và connect wallet nè connect vào cái ví của chúng ta ok khóa nào ok mình chấp nhận kết nối với ví bếp 20 nha chị rồi mình bấm verify wallet nè và sau khi bấm verify wallet xong rồi thì tới tiếp, tiếp tục là gì nữa nào mình cùng đọc nào sau khi uh, set up xong rồi có này vào vĩ xong rồi nè có này vào wallet xong rồi thì uh, chúng ta hãy làm tiếp tục theo các bước sau thôi rồi nào đó thì chúng ta bấm là go the go to the source box và bấm set star đấy bấm vào sao bot nè đúng nào mở bấm star đúng nào rồi welcome nè Vũ sẽ làm à, từng bước nha rồi bấm star xong rồi bấm set whitelist bấm set whitelist set nè whitelist set đúng rồi ok ok mình chưa chưa bấm vào thì mình bấm set welcome ok set whitelist đợi xíu nha ok có vẻ là hình như là cái cái này nó chưa được cập nhật nhưng đây là cách mà đã gọi như là đã cập nhật ở trên này một cách rất chi tiết rồi chúng ta chỉ cần làm theo như vậy thôi đó là cách thứ ba nha các anh chị và bạn và cái cách thứ tư là chúng ta hãy tham gia vào The Hero nè hoặc là book và public sale thì chúng ta khi mà chúng ta tham gia cái sự kiện này của cũng ở trong này cũng có luôn đây là cách nè chúng ta bấm vào net này, hero nè đây là chúng ta sẽ đã nói hết về cái cách tham gia vào cái sự kiện IDO như vậy và cách làm như thế nào để chúng ta có thể là trở thành một LZ Hero được nào ok và đây là bốn cái cách tổng quan thì cái này thật sự là vụ vũ cũng đã theo dõi và khi mà theo dõi như vậy thì chưa thấy là vụ muốn theo dõi kỹ hơn nữa đây là bốn cách trước tiên thì chúng ta sẽ có bốn cái cách như vậy để cho tham gia vào bốn cái vòng nhưng để mà chúng ta có thể làm chi tiết hơn á, thì Vũ nghĩ rằng phải có một thời gian nữa để cập để để hai bên Langjone cũng như là bên uh, Step Hero thống nhất một cái cái cách mà chúng ta mở mở bảng giao thật cũng như là cách làm whitelist như thế nào để chúng ta có thể đăng ký whitelist hoặc là cái cách làm Langjone Hero nào thì phải có thời gian sắp tới để khi mà cập nhật Vũ nghĩ là cũng sắp thôi tại vì cũng còn 15 ngày nữa mới ờ, mở bảng mà ok cũng sắp mở bản rồi vũ nghĩ là sẽ có cái thông tin này sớm thôi nhưng là đây là bốn cái cách để chúng ta thể tham gia nha tất cả anh chị và bạn ok rồi video hôm nay vũ chỉ nói về bốn cách như vậy và vũ muốn cập nhật cái tình hình cho tất cả anh chị và các bạn là như vậy thôi ok ok thì uh, nếu mà anh chị thấy video này á hay bổ ích hoặc là tất cả anh chị mà thấy cái cái video này là mà có bất kỳ bất cứ một câu hỏi nào á thì cứ comment trực tiếp phía xuống phía bên dưới nha và vũ sẽ là người uh, uh, nếu mà vũ sẽ trả lời tất cả anh chị theo trong cái sự hiểu biết của vũ ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha nhớ like và subscribe kênh youtube của vũ nha cảm ơn tất cả anh chị và các bạn